Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã trở lại với Viettel 8 Ngày hôm nay, bên mình vừa về một lô máy Super Pro 6 với cấu hình là chip i5 RAM 8 ở SD256V màu đen Rất hợp các bạn là công việc văn phòng hay phải di chuyển nhiều Có lẽ về dòng Super thì mình không cần giới thiệu nhiều nữa Mình đã rất nhiều video chia sẻ, đánh giá, giới thiệu dòng Super Pro 6 này Các bạn có thể vui lòng truy cập vào kênh youtube của mình để có thể xem Ờ, ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu với các bạn đó là chương trình khuyến mại đặc biệt ngày hôm nay trong video này khi các bạn đặt mua Super Pro 6 mình sẽ giảm giá cho các bạn 500 000 đồng khi các bạn đặt hàng mua máy của mình trong video này giá bán hiện tại trên website mình đang để đối với dòng Super Pro 6 cấu hình i5 RAM 8 của đến 256 khi này giá bán trên website là 23 triệu 405 000 đồng Tuy nhiên khi các bạn đặt hàng trong video này mình sẽ giảm giá các bạn và chỉ bán với giá 23 triệu đồng chẵn để các bạn lấy đầu ra và may mắn trong video này mọi người nhé, các bạn biết thông tin hình ảnh hãy vui lòng like chia sẻ và comment để lại thông tin số điện thoại hoặc các bạn để lại dấu chấm bộ phận kỹ thuật bên mình sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp các bạn để chọn các bạn một dòng máy phù hợp hoặc bên mình sẽ ship tận nơi mà các bạn không cần di chuyển bất cứ đâu chỉ cần để lại thông tin địa chỉ bên mình sẽ ship tận nơi các bạn ship tận giường mọi người nhé. ngoài ra ngoài chương trình giảm giá trong video này Viettel 8 còn áp dụng rất nhiều phần quà khuyến mại đặc biệt cho các bạn đó là những chiếc ba lô túi chống sốc bàn thi chuột chuột và USB nữa rất nhiều phần quà đang chờ đợi các bạn các bạn chú ý nhá mình sẽ giảm giá 500.000 đồng chỉ bán với giá 23 triệu đồng đối với Super Pro 6 cấu hình i5 RAM 8 ở đây 256 GB các bạn hãy để lại thông tin số điện thoại địa chỉ và hoặc các bạn chỉ cần để lại một dấu chấm với mình sẽ liên hệ lại ngay cho các bạn mọi người nhá hãy đặt hàng ngay ở video này mọi người nhá xin chào